alo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 Bớt chút thời gian quay trở lại đây lên đây phân tích cầu lô của đi cũng như là đưa ra dự đoán chốt số tham khảo cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em của chú Chúng ta được tham khảo vui chơi phần nghệ xả đá hơi cho ngày mai anh chị em nhé. Thì à, trước khi vào phần điểm qua cái bảng kết quả lô tô cho ngày hôm nay thì uh, cũng xin chúc cho tất cả anh chị em toàn thể mọi người tất cả mọi người anh chị em chúng ta có một buổi tối thật nhiều niềm vui, dâng dào sức khỏe và đầm ấm hạnh phúc bên gia đình của những người thân thương của mình. Thì uh, những anh chị em nào chúng ta theo dõi video mà chưa đăng ký kênh đúng không ạ? Thì chúng ta nhanh tay ấn nút đăng ký kênh anh chị em nhé. Đồng thời chúng ta ấn đối tượng quả chuông để là người nhanh nhất sớm nhất cập nhật những video của bên Phạm Đức hàng ngày hàng ngày lên đây phân tích cầu lô tô trước rồi tham khảo cho tất cả mọi người tất cả chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả đạp hơi anh em nhé. Một vâng, thì trước màn nhỏ của tất cả anh em chúng ta đây. Đây là cái bảng kết quả từ thưởng số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay thứ bảy phải không ạ? Thứ bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021 thì hôm nay mở thưởng cho tất cả mọi người chúng ta có bốn đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Đại Hậu Giang anh chị em nhé thì à, điểm qua cho tất cả anh chị em ta được rõ hơn nắm bắt các cầu lô tô rơi trong ngày hôm nay được kỹ hơn thì Phạm Đức sẽ điểm qua cho chúng ta về cái giải đầu đuôi phải không ạ giải cơ 8 đầu tiên là cái giải cơ 8 cho mọi người chúng ta được rõ hơn thì là thành phố Hồ Chí Minh đầu lô tô ngày hôm nay mở thưởng cho chúng ta đó là lô tô 91 Long An 07 Bình Phước 15 và Hậu Giang là 70 anh chị em nhé với con giải đặc biệt ở đài thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì mở thưởng cho tất cả chúng ta ra bộ dạng đó là 749782 anh chị em nhé Càng 7 đầu 8 đuôi 2 Yến thẳng chúng ta bạch thủ thế đó là 82 rồi vâng thường ở Đài Long An thì ngày hôm nay mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng 355 064 này xem nhé Các không đầu 6 đôi 4 in thẳng chúng ta bạch thủ thế đó là 64 rồi Còn ở Đài Bình Phước thì ngày hôm nay mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng 180 266 kép bằng này xem em ạ Càng 2 đầu 6 và đi 6 in thẳng chúng ta bạch thủ đề kép bằng đó là 66 anh xem nhé còn ở đài Hậu Giang thì ngày hôm nay mở thưởng có bộ dạng 780 272. Căng 2 đầu 7 đuôi 2 in thẳng chúng ta bạch tôi đấy đó là 72 rồi, đúng không ạ? Vâng thì à, trên màn ảnh nhỏ của chúng ta đây đây là cái bảng kết quả đến thật so số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ thứ bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021 cho bốn đài thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước và đài Hậu Giang thì hai cái giải đầu đuôi của bảng lô tô ngày hôm nay thì phạm đức đạt điểm của tất cả mọi người có thể anh chị em cô chú bác chúng ta nắm bắt rõ hết cả rồi phải không ạ thì ngày hôm nay thì những anh chị em nào chúng ta còn chiến thắng được các cầu lô tô nào thì chúng ta hãy đừng quên bình luận công khai chia sẻ niềm vui ở dưới phần video anh chị em nhé Vâng thì thời gian vừa qua thì bên kênh Phạm Đức không có lên chốt số tham khảo cho mọi người được phải không ạ? Thì thời gian vừa qua thì chính bệnh nghỉ khá là dài. Thì à, từ đây giờ đây thì ngày hôm nay thì à, Phạm Đức kể từ ngày hôm nay thì Phạm Đức sẽ lên thường xuyên chốt số tham khảo cho chúng ta hơn phải không ạ? Anh chị em chúng ta theo dõi video hãy đừng quên đừng quên để lại cho phong Đức những nút like yêu thương đây anh chị em nhé nút like là hoàn toàn miễn phí phải không ạ chúng ta cho đi thì để chúng ta nhận lại mà thôi chúng ta cho đi những nút like thì nhận lại cho chúng ta những câu lô chuẩn hơn chính xác hơn và ok hơn phải không ạ thì ngày mai những anh chị em nào chúng ta có kết những bộ số những bộ lô nào thì chúng ta có thể bình luận công khai ra đây anh chị em nhé bình luận công khai ra đây để chúng ta cùng nhau bàn luận tham khảo để chúng ta có trùng máu kết kèo thì chúng ta chơi đúng không ạ không trùng máu không kết kèo thì chúng ta không nên chơi vậy thì trước khi vào phần uh, chốt số tham khảo cho ngày mai thì Phạm Đức sẽ điểm qua cho mọi người chúng ta được tham khảo được rõ hơn về các bảng lô tô của cái à, bảng lô tô cho ngày mai đó là Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt phải không ạ? Thì đây là cái bảng của ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021 phải không ạ? Thì cách đây 3 tháng rồi thì đây là cái đài Tiền Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt thì cách đây uh, à, 3 tháng thì ngày hôm nay thì à, bảng lô tô miền Nam mới quay trở lại, trở lại cho mọi người thì Phạm Đức cũng sẽ điểm qua cho chúng ta về hai cái giải cơ 8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bà đài để chúng ta có một chút cơ bản để chúng ta tham khảo để ngày mai chúng ta sàng lọc ra cho mình những cờ lô tô để chúng ta vui chơi văn nghệ xả đá bể hơi để chém nhá đầu tiên ở đài tiền giang thì giải đầu lô tô đó là chủ lô tô 89 kiên giang là là 40 đà lạt là 04 anh chém nhá đầu tiên còn ở đài um, tiền giang thì giải đặc biệt thì mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng đó là 220 816 anh xem nhé Các 8 đầu 1 và đuôi 6 in thành chúng ta bạch tôi đề đó là 16 Còn Kiên Giang thì 509 6 trên loại chém 509 867 chém nhé, các 8 đầu 6 đôi 7 in thẳng chúng ta bạch tôi đây là lọt 67 rồi con đà la thì 273 435 các 4 đầu 3 đối đi 5 đó là bạch tử đế 35 chém nhá vâng thì đây là cái bảng uh, lô tô bảng kết quả thống kê của ngày 4 tháng 7 năm 2021 thì cách đây 3 tháng phải không ạ thì đến nay thì cái bảng lô tô của miền Nam mới bắt đầu quay trở lại cho chúng ta cho tất cả mọi người đúng không ạ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 Vâng thì à, trước màn nhỏ của tất cả anh chị em, tất cả mọi người chúng ta đây Đây là cái bảng chốt số tham khảo cho ngày mai Bảng chốt số tham khảo của kênh youtube Sao Camera Phạm Đức của mình anh chị em nhé Tham khảo cho ngày mai tức ngày 24 tháng 10 năm 2021 Thì ngày mai sẽ có ba đài đó là Tiền Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt Thì ngày mai ở đài Tiền Giang, ngày mai Phạm Đức chốt cho chúng ta tham khảo bạch tử lô tô đó là 52 Xong tử lô tô 3553 anh chị em nhé Ở đài Kiên Giang bạch tử lô tô 76, xong tử lô tô 7887 ở đài Đà Lạt bạch tử lô tô 73 song thủ 3993 ba lô cho ba đài cho ngày mai cho anh chị em ta tham khảo đó là 58 và 85 anh chị em ạ. À. Nói tới những con số các cầu lô tô Phạm Đức đặt trước cho chúng ta ở trên video đây thì đều mang tính chất tham khảo mà thôi phải không ạ? Chúng ta theo dõi video chung kết thì chúng ta vui chơi văn nghệ tạo bể hơi anh chị em nhé. 5 ngàn, mười ngàn kiếm ly cà phê buổi sáng cũng như là cốc bia buổi chiều thôi. Không trùng công kết chúng ta nghỉ, chúng ta không đi chơi anh chị em nhé. Vì mọi con số, mọi con kèo ở trên video đều mang tính chất tham khảo mà thôi nên rất mong anh chị em chúng ta chú ý theo dõi video, lắng nghe anh chị em nhé chung kết thì chúng ta vui chơi năm ngàn, mười ngàn không trùng công kết thì chúng ta không đi chơi không ạ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 và hẹn gặp lại tất cả mọi người tất cả anh chị em của trường Park chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai anh chị em nhé